Rồi, xin chào tất cả mọi người ha Thì hôm nay em Phương đang đứng tại à, cái điểm cắt giữa cao tốc Dầu Dây Phan Thiết ha Và cầu vượt đi qua đường tỉnh 707 à, thuộc à, xã Mương Mán huyện Hàm Thần Nam ha Từ đây ra quốc lộ 1A thì à, 10 cây số Đó Hiện tại thì trên à, đoạn đường này thì à, cao tốc đã được à, trải thảm nhựa ha Thì à, cao tốc trải thảm nhựa thì qua rất là nhiều lớp ha thì cơ bản những cái lớp ở dưới cùng thì đã làm hoàn thiện và đang làm một cái lớp ở trên cùng nữa hiện tại hôm nay ờ, gần đến Tết ha, nhưng mà xe cổ ở trên công trường đang thi công rất là sầm uất rất là nhộn nhịp ha thì cao tốc dầu dây Phan Thiết vừa được thông xe vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 vừa rồi ha mới thông xe được khoảng một tuần thông xe kỹ thuật ha và thì ờ, nói chung là gần như chắc chắn là cuối quý 1 năm 2023 này thì sẽ đưa vào ờ, thông xe trên toàn tuyến ha, đưa vào vận hành để sẽ ờ, cập nhật một đoàn ờ, video flycam trên cái đoàn khu vực này để cho anh chị có thể hình dung rõ hơn về tiến độ thi công tại cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đi qua xã Mức Mãn huyện hà Thuận Nam ha.